Xin chào tất cả anh em Hôm nay à, tôi sẽ tiếp tục làm clip để giới thiệu cho anh em Để anh em đi à, đánh cái bầu cua, đi à, lắc bầu cua, đi chơi bầu cua bịp ở các sòng các sới Giúp cho anh em luôn luôn có cái độ hiệu quả và cái độ chính xác mang lại cho anh em khi anh em ra sòng ra sới chơi đúng không ạ Thì cái bộ đồ chơi hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và nón quét báo dung không tang đúng không anh em đó thì chắc hẳn là anh em cũng đã biết được rằng là anh em cũng ờ, không xa lạ gì về cái bộ đồ chơi À, cũng như cái bộ đồ chơi bầu cua bịp à, hột à, bầu cua cảm ứng và nón quét báo dung không tang này rồi đúng không anh em đó thì cái cách chơi của nó ra sao và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em như thế nào thì anh em cũng đã rõ về cái bộ sản phẩm này thì sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua cái bộ sản phẩm à, hột bầu cua bịp cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang này cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về cái bộ sản phẩm này giới thiệu đến anh em đây chính là cái bộ hột bầu cua bịp cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang cho anh em đúng không ạ khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần luồn được cái bộ hột à, bầu cua bịp này vô sòng vô sới của anh em là anh em đã có thể chơi được rồi đúng không anh em đó khi anh em đi chơi thì anh em mang nón đi theo và bật công tắc khởi động nón trong cái nón này mà tôi đã làm sẵn cái báo dung vô trong cái nón này để cho anh em đi chơi anh em nhé đó cái nón rất là đẹp nhá rất là hoàn toàn là thời trang đúng không anh em rất là trẻ trung đó đúng không ạ cái bộ hột uh, bầu cua bịp cảm ứng không tang này nó là hoàn toàn không tang không tích nha anh em nhé tôi bao cho anh em là ăn thua trẻ hột luôn cắt hột ra không có tang tích nha anh em nhé và cái bộ đồ chơi này nó báo hiệu quả cho anh em lên đến 90% nha anh em nhé. Sau đây tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ đi vào và tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột bầu cua bịp cảm ứng và cái nón quét báo dung không tang này anh em nhé. Đó thì bây giờ tôi sẽ đội cái nón này lên và tôi sẽ cảm nhận cái độ dung của nó này. Cứ có mặt gà về là tôi sẽ báo cho anh em biết cái bộ hột này tôi đã làm sẵn vào mặt gà nha anh em tôi đã làm sẵn cái cảm ứng vào mặt gà đúng không ạ khi mặt gà lên thì nó sẽ báo dung cho anh em đúng không ạ đó thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em và tôi sẽ đội nón này lên nha anh em nhé để tôi cảm nhận độ dung đúng không ạ đó à, test cho anh em chén đầu tiên này đó thì cái chén này máy báo không dung nha anh em nhé không dung chắc chắn với anh em trong này không có con gà nào cả nha anh em nhé đúng không ạ không có con gà nào cho anh em khui này đó đúng không ạ cua nai và cá không có con gà nào hết nha anh em nhé đó máy rất là chính xác và hiệu quả tiếp tục máy báo trong này vẫn tiếp tục là không có gà nha anh em nhé không có gà anh em không đánh hoặc là anh em có thể đánh những cái con khác anh em nhé khui cho anh em đó đúng không em tôm tôm và cá đúng không không có con gà nào cả đúng không ạ đó rất là ok tiếp tục test cho anh em tôi chắc chắn với anh em cái chén này bên trong sẽ có mặt gà nha anh em nhé máy báo dung cho tôi biết rằng là bên trong này có mặt gà cho anh em khui này đó đúng không anh em tôm cá và gà đúng không ạ rất là chính xác nha anh em nhé độ nhịp rung của nó rất là êm nha anh em nhé đó đó trong này tiếp tục lại có gà tiếp nha anh em nhé vẫn có gà đúng không ạ vẫn có gà anh em có thể đánh gà khu cho anh em này đó đúng không anh em hai con gà liền đúng không ạ rất là chính xác và hiệu quả nha anh em nhé máy báo rung rất là khỏe và êm đúng không ạ cái chén này máy báo bên trong không có gà nha anh em nhé máy báo không có gà thì anh em không đánh anh em nhé tiếp tục khui đó đúng không ạ bầu cua và nai nha anh em nhé đó rất là chính xác đúng không anh em test cho anh em cái chén cuối cùng này anh em này tôi chắc chắn với anh em bên trong này có gà nha anh em nhé có gà thì anh em đánh gà đúng không ạ tôi ván này tôi sẽ đặt hết tiền vào con gà này nhá khui cho anh em đó đúng anh em cua tôm và gà đúng không rất là chính xác và hiệu quả nha anh em nhé đấy thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái độ hiệu quả cái độ chính xác mang lại cho anh em khi anh em đi đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp ở sòng ở sới anh em nhé Đó. thì anh em có nhu cầu anh em hãy liên hệ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 đó, khi nhận được hàng thì anh em thanh toán đúng không ạ thì anh em đang xem video của tôi hãy đăng ký kênh này để ờ, được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo để cho anh em chọn lựa cho mình những cái bộ sản phẩm ưng ý phù hợp với dòng sới của anh em để anh em đi chơi luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc Xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn là may mắn anh em nhé